Cú đấm triệu đô là câu chuyện ở trên phim. Thực tế đời thực sau những trò mỹ fan của Duy Nguyễn phải gọi là cú đấm nhiều triệu đô lên thị trường Việt Nam. Đây là câu trả lời của chim chúa sau hàng loạt thắc mắc của công chúng trên mạng xã hội sau chuyến thăm qua Mỹ dài hạn vừa qua. Không trải hồng như mọi người nghĩ, mà đây thực sự là trải thảm cho Duy Nguyễn nói riêng và tập thể BBT nói chung. Mối quan hệ giữa đối tác có trục trặc hãng sản xuất nào ngừng hợp tác và tại sao? Cùng chúng tôi giải mã ngay video dưới đây các bạn nhé! Trong chuyến đi Mỹ vừa qua, Duyên Nguyễn đã có chuyến thăm đặc biệt đánh dấu những bước tiến vững chắc của IP Việt Nam do chính BBT phát triển độc quyền tại khu vực. Tập gym Tham quan nhà máy Thậm chí là đi siêu thị cùng với những người trẻ IP Xin chào mấy em Hôm nay là anh đang đến ở công ty ASV đó, đây là một người bạn rất tốt tên là Alex RSP Vietnam, nice to meet you uh, We're gonna have a great year Try our products out Những cái những cái chuyện làm ăn, những cái chuyện sản phẩm này nọ, hợp đồng này không bạc, đó anh hôm nay rất là vui được tập luyện với team của RSP đúng không thấy không làm việc này nọ rất là khổ cả ngày nhưng mà cuối giờ vẫn ra một cao vẫn ra tập luyện đó là gì gym phục vụ cuộc sống và trong năm 2020 này hứa hẹn sẽ có rất là nhiều sản phẩm của Aspi với những chiếc chính sách cũng là kích thích người tiêu dùng Tưởng chừng chỉ là cuộc rong chơi của chim chúa, ghé thăm các đối tác và khai phá nét văn hóa tại cường quốc Hoa Kỳ. Nhưng động thái đánh lừa dư luận, đối thủ bằng hình ảnh, ăn uống, tập gym, ăn uống khắp các kênh truyền thông của BBT nhưng mọi mục đích đều phải có tính thương mại và anh đã đánh Úc bằng hợp đồng triệu đô. Tổng giám đốc Di Nguyễn cùng hai đại diện bên phía RP Nutrition cùng chấp bút hoàn thiện một dự án vô cùng đặc biệt. Công ty BBT sẽ sớm cho ra mắt thêm dòng sản phẩm Chufit thuộc thương hiệu của ông trùm RP, một sản phẩm được xem là bữa ăn cạnh tranh trực tiếp với Lean Body tại thị trường Việt Nam Hứa hẹn đây sẽ là dòng sản phẩm nóng nhất mà BBT sắp sửa ra mắt. Tiếp đến, Duy Nguyễn còn được đích thân giám đốc RP nhờ review hệ sinh thái của mình tại thị trường nội địa Hoa Kỳ. Vẫn giữ được bản chất gần gũi, nhiệt huyết và đầy năng lượng của mình, anh đã có những đánh giá vô cùng thiết thực. Cái này á, nãy uống rồi, rất là ngon, nó sẽ thay thế cho Lean Body đó mà nó có được cái gì nó được protein cực kỳ chất lượng con bò này như bò Kobe vậy đó em nổi bật với chất lượng vượt trội, giá thành phải chăng ở các dòng whey protein, machugen, Aminolin, bạn đồng hành của Duy Nguyễn tại Việt Nam, nhưng khi đến trực tiếp sân nhà của AFP thì anh lại quên review. Diêm Chúa lần đầu bị nhắc bài trên sóng. Giá hàng người đây sao mấy em? Còn gì nữa không ta? Còn nhiều lắm em. Aminolin. Aminolin. Oh yeah. Đấy. <laughs> Aminolin. Họ nhắc nhắc bài nhắc thấy ghê chưa? một bật mí nho nhỏ của Aminolin hiện tại đang được BBT phân phối toàn quốc, được chính ASP sản xuất riêng. Có thể thấy tầm ảnh hưởng của BBT qua từng cái bắt tay, chữ ký quan trọng như thế nào để bình ổn cán cân thương mại Việt-Mỹ. CEO BBT còn giúp RP Nutrition review hệ sinh thái của mình từ những sản phẩm cung cấp collagen đẹp da, trà xanh, thậm chí đến bình lắc chính hãng của RP cũng được Diêm Chúa chém gió nốt. Được giám đốc RP hết mực công nhận, chỉ từ một người khách từ phương xa, nhưng bản lĩnh, sự ngạo nghễ của giám đốc công ty phân phối súp lớn nhất Việt Nam mới là thứ đáng được đối tác khâm phục. What's up Vietnam? This is Vic Davanzo, the CEO of RSP Nutrition. Um, we're here celebrating our exclusive distribution agreement with BBT. Um, we've been so so kind to make the long voyage down here and meet with us. We're very excited about what 2020 has in store. Again, we're, an exclusive partnership. We can't be more excited. Um, very important to us that we know our partners and that they're treating our products with the same quality and care and integrity that we do. And sure enough, we believe in this venture. We're behind it 100%. You can only get your RSP products in Vietnam from BBT. Cái kết có thể được đánh giá là thảm với Duy Nguyễn nói riêng và công ty BBT nói chung. Vì sắp sửa chuẩn bị công tác nhập hàng đầy kho dài hơi sau khi lộ thông tin Chufit cháy hàng tại Hoa Kỳ, hàng loạt khách hàng ồ ạt liên hệ công ty BBT và chào đón mua sản phẩm. Vì thế, dễ hiểu tại sao BBT đặt hàng sản phẩm Chufit và thanh toán trước cho bên RFP. Nhưng BBT phải chờ từ 2 đến 4 tháng, hàng mới được lên tàu và vận chuyển sang Việt Nam. Cái hot của Chufit thật sự khiến cho cộng đồng xôn xao, đặc biệt trong mùa dịch vừa rồi. Để làm được điều đó, phải tiêu tốn nhân lực hàng trăm con người ngày đêm nỗ lực đầu tư chất xám. Nhân viên BBT cũng toàn tâm toàn ý để dự án thành công rực rỡ. Phổ biến sản phẩm Superfood Chufit dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng Việt Nam trong tương lai gần.